gió sóng chiều con của mẹ đang chết nhớ nghe bàn thần có phải mơ liêu siêu mấy hà liêu siêu bắc hè và thế mai nơi miền tuổi hơi thuộc mẹ huyền ơi mai lá lưa thưa chiều mẹ có lạnh lùng lạnh lùng thì gió đông già ai nhớ tâm bạc có một nhiều con sẽ về dù chưa hay sao con dần là con mẹ yêu thương xanh xanh mái đầu là tớ tóc bạc đã uyên sớm chiều con sẽ về dù chưa hay sao một ca sĩ đến từ miền tây an giang ca hát hay anh em anh đặc biệt đặc biệt nhạc nhé